Thời gian qua thì kênh Nông dân làm giàu nhận được những cái comment của các bạn liên quan đến việc mà phân biệt uh, chim trống chim mái nhá. Thực ra thì uh, cũng có rất nhiều những cái bình luận trong đó cũng chẳng thiếu những cái bình luận khiếm nhã đâu. Thì vì nhiều người thì nói là cái việc uh, phân biệt chim bồ câu thì nó không có đúng nhưng mà thực ra thì ờ, ở trại mình là có kinh nghiệm hơn 20 năm trên việc nuôi bồ câu rồi thì những cái ờ, thông tin cũng như là những cái clip mình chia sẻ trên YouTube là thực ra cũng để giúp mọi người nông dân ờ, có thêm những kiến thức thôi chứ nó cũng không có những cái thông tin sai lệch hoặc là gì đâu và bây giờ là anh Minh Dũng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những cái thông tin liên quan đến việc phân biệt chống mái nhé đây vâng chào anh à, chào, chào bà con hôm nay mình sẽ chỉ chống mái con nào trống con nào mái lúc 12 ngày tuổi lại cho bà con nhiều người bây giờ nhiều người nói mình nó là không biết gì và, và đồng thời nói mình là coi như à, không đúng à, kêu chổng lên chổng xuống à, mà, mà chẳng hạn như những người mà ta, bây giờ người ta không biết gì hết ta lên ta nói mình uh, sai hết hôm nay mình làm rõ lại cho bà con coi mà những người nào mà càng không hiểu nữa thì điện thoại cho mình là ở đây mình chỉ từ đầu tới cuối cho à, mời con mình chỉ lần nữa thì khi mà được nhận được những cái comment nó khiêm nhã như vậy thì mình đôi khi mình cảm thấy là buồn đúng không à, mình rất buồn chứ tại vì này mình chỉ ờ, cho bà con coi như là hả à, miễn phí để cho bà con có cái kiến thức để nuôi uh, cho đạt hiệu quả mà những uh, Ờ, bà con mà những trại khác hàng sau vân vân ha là tùm lum hết ừ, nó mình không đúng không biết có trại này mà chơi qua trại khác không không biết nhưng mà thật sự mình là không có câu like hay là mình không có ừ, bán con giống gì hết tại ở đây mình tự ừ, cung cấp ba cái nhà hàng không đủ nữa mà mình không mình chủ yếu mình chỉ cho bà con ta nuôi nhiều để có con ờ, ra đàn giao lợi cho mình thôi mình chỉ có vậy thôi để cho bà con giàu chứ mình đâu có ờ, ờ, câu like hay gì rồi với lại bán giống cái gì mình đâu cần bán giống thực ra thì mình cũng đâu có rảnh thời gian để có thể làm những clip này đúng không anh dạ, đúng. thực ra là tất cả những cái dạ. clip dạ. mình làm để, để chia sẻ thông tin thôi dạ. đây là con này bao nhiêu con này tuần tuổi anh tuổi nè à các bạn thấy không bây giờ là anh có thể hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một là làm như thế nào để có thể phân biệt chống máy mình cầm hai cái chân đâu hai cái chân như thế nào hai chân nào đâu hai chân đúng không đó. hai chân ừ. mình cầm lại hai cánh xếp lại đó mình để cho thật là bằng à, để cho bằng nha để cho bằng vậy đó để cho bằng vậy rồi mình làm lên vậy mình đè đầu xuống con máy sẽ dẫn lên đây con máy dẫn lên con máy dẫn lên vừa có đè xuống đi nữa đã nói là con máy nó sẽ bật lên liền nè đó nè à, mình đây là mình không có câu like ha là mình mình chỉ nói chung là mình là không ở không đâu mình chỉ chỉ ờ, hoài nhưng mà bà con nào mà thắc mắc á, điện thoại trực tiếp cho Minh Dũng và đồng thời là đây chỉ miễn phí cho hoặc ở ngoài Bắc ở miền Trung miền Tây mình tới chỗ mình chỉ hết chứ không phải mà mình à, nói phét ờ, hay là cái gì bà con cũng ờ, là nhiều không hiểu và làm không được cái nói Minh Dũng ờ, câu like. nói phét đúng không? À, nói phét. Tại à. vì à, nhiều khi mà nghe những cái clip thì ra cũng rất là buồn. Ừ. Hôm nay đây là con máy này. À thì, thì anh có thể à, chia sẻ thông tin là tại sao nhiều người phân biệt không được không? Khi mà cầm cũng giống anh, cơ bản cũng giống anh, khép chân cũng giống anh, cánh cũng giống anh nhưng mà tại sao làm được không ra? Nhiều người ta làm không được lý do người ta không có kinh nghiệm và đồng thời á, nhiều người ta để chậm xuống vậy chưa bật lên sao bật được để chậm xuống gì nó sẽ cụp xuống chứ mình phải để hăng bằng là mình lửa trống máy mà nè để coi mà nhỏng lên thấy không nhưng mình để chậm xuống nó sẽ cụp xuống làm làm thử tại vì cơ bản như mà mình để để không thăng bằng là kiểu như là nó sẽ trụ nó phải trụ lại nó đúng. sẽ gồng người đúng không đúng. thì nó sẽ chúi xuống đúng rồi đây là con máy bây giờ mình sẽ kiếm con trống mình là mình lấy con trống này. đây là con máy nha dĩnh lên nha bây giờ lấy con trống cũng con chim 12 ngày tuổi không có hơn nè đây con trống nha mình cũng nắm dây đâu ạ à, như nào ạ à? nè nắm hai cái, cái chân từ từ thôi ạ à. nắm hai cái chân à, mình kẹp hai cái cánh lại rồi. không mình để bằng mình để bằng nha nè bà con coi nha sẽ cập xuống để bằng nè đây là con trống đây con trống đây nè nó có rãnh lên đâu tại sao con máy nó rãnh con trống đập xuống là vậy tại là con trống nhưng bây giờ mình ngước lên vậy à, mình ngước xuống vậy nó sẽ xuống nhưng mình phải để bằng nó sẽ nhõng lên nè nhõng ra cái luôn giờ mình có đè xuống đi nữa nó cũng bập lên đó. đây là con đây là, là, là đây là con trống nha à, đây con trống cầm xuống nè đó rõ ràng cầm xuống đây mình để bằng nha mình không chống lên xuống còn ai không không biết nữa thì hãy điện thoại cho mình có số rồi đó mình chỉ cho ở đâu mình tới chỗ chỉ cho hoặc mình điện thoại mình tư vấn cho với cái à, nói chung là cái vấn đề mà cơ bản nhất để có thể phân biệt chống mái này là mình để nó thăng bằng đúng không thăng bằng ừ. à thì bây giờ anh có thể à, phân... bây giờ mình chỉ tới con cha mẹ lớn rồi nó cũng vậy thôi nè nè, con máy đây đâu ạ à? con máy đâu em, em có thể đưa anh để em, em cận hơn vào cái tay của anh để con máy mọi này. người thấy không ừ, con máy dẫn lên nè là cái tay là mình sẽ nắm cái cánh của nó này ờ, nắm cái cánh với cái chân cái nè. chân hai cái nè. chân nó tự nhiên nó sẽ nhõng lên à. không đó nè tự nhiên sẽ nhõng lên nè không mình đè đầu nó nhõng lên nè đè đầu nhõng lên không nè đè đầu nhõng lên nè đây là con máy đây là là, là con trưởng thành rồi nha đây trưởng thành đây con máy bây giờ mình sẽ chỉ con trống giờ con trống này đây con trống này nha con trống nó sẽ cập xuống chụp xuống liền nè nè trống rồi nè cụp liền không không nè cập xuống cúm lên thì cũng sụp xuống luôn à, à, tôi xuống rồi là con trống hôm nay mình chỉ rõ nhất rồi còn ai thắc mắc nữa thì uh, để hỏi cho mình à, và tới đây tại vì cơ bản những cái clip của mình ở trên YouTube á, thực ra là mình cũng à, nói rõ về cái việc mà mình cầm như thế nào nhưng mà nhiều khi những cái bà con nông dân họ không hiểu về cái việc mà cầm cánh như thế nào cầm chân như thế nào hoặc là để không thăng bằng thì rất khó để dẫn đến cái việc mà không phân biệt được tại vì nhiều người cũng à, gọi điện à, trao đổi với à, trại Minh Dũng Bồ Câu đấy thì nói về cái việc mà khi mà ghép cặp vô thì mới phát hiện là à hai con trống nhưng mà mình cũng phân biệt như vậy thì uh, nhìn chung là cái clip này thì cũng rất mong uh, mọi người khi mà xem được những clip này thì cũng nên uh, thứ nhất là thận trọng với những cái câu bình luận của mình về cái việc mà chạy ừ, bồ câu Minh Dũng hoặc là kênh nông dân làm giàu câu view này cả thực ra là không có ai rảnh đâu mà làm những cái chuyện này đúng không ạ nói chung là một công việc của mình lắm hiện giờ là mình có ba cái nhà hàng một cái khách sạn mình đang xây vỡ nữa mình cứ chạy tới chạy lui mà công việc nhiều lắm mà mình lên mình hướng dẫn cho bà con nhiệt tình Ờ, mà bà con cứ nói mình ờ, nói quét rồi nói mình ờ, câu lai những người đó không có trí thức không có kiến thức nếu có kiến thức thấy mình một lần một lần là sẽ biết ngay ừ. có gì hãy lại tại đây ở miền tây lên thì ghé long an ở ngoài miền bắc vô ghé bình dương mình có hai trại chánh mời bà con lại tham quan mình chỉ tận tình cho à, thì à, ngoài ra cái việc à, phân biệt bồ câu cái này thì anh có thể chia sẻ thêm là những cái con bồ câu khoảng bao nhiêu ngày tuổi là mình có thể phân biệt chống mái được hay không 12 ngày tuổi là mình phân biệt chống mái rồi ừ. 12 ngày tuổi là mình phân biệt chống mái và ngoài cái cách mà như mình đang áp dụng thì có cái cách nào để phân biệt chống mái nữa không anh? Có, có hai cách, có có thêm một cách nữa là cái cách mà thủ công. Ờ, hiệu hữu công hiện bây giờ là thứ nhất là mình để hai ngón tay vô đây là đâu à? cái ghim vô ngay chỗ cái hậu môn đó nè ừ. là cái ghim nó lớn mình vừa hai ngón tay là nó rộng đó nha rộng á là con máy mà nếu mà nó hẹp á để ngón tay vô vừa thích vậy nè nó hẹp á là con trống đây là cách uh, thứ hai còn cách thứ ba nữa à, cách thứ ba nữa nha bà con thấy hai cái đầu nó cái đầu con máy nè nó nhỏ Đấy không cái nhỏ đầu con trống nè nó rất là bự đây là trống máy lựa cái lựa cái cách thứ ba à. cái cách thứ ba là mình chỉ nhìn bằng mắt thôi nên mắt thường từ xa nhìn là biết liền nếu ai nuôi ờ, bồ câu là nhìn từ xa biết trống máy rồi nè đầu bự đầu nhỏ đầu nhỏ là máy đầu bự là trống đó ờ, có ba cách lựa hiện giờ mà cách mà nhõng đuôi lên nhõng đuôi xuống là 90 phần trăm có con chim bồ câu nào mà BD không anh có chứ con ờ, con bồ câu trống vẫn đẻ nhưng Bất... mà nó đẻ một trứng rất là nhỏ trứng ờ, lớn hơn trứng uh, chim cung chút thôi Ủa, anh có thể chia sẻ là tại sao nó có thể đẻ đúng không ạ uh, lâu lâu á tỷ một ngàn hai ngàn con nó có một con bù câu trống đẻ ờ, một trứng nhỏ à vậy là anh có thể ờ, nói rõ hơn là cái việc mà tại sao cái đấy là nó bị bệnh như sao ta không bệnh nhưng mà không biết như sao mà nó vẫn có lâu lâu đẻ một một trứng nhỏ con bồ câu trống đẻ cái cái cặp bồ câu uh, ba con này là được bao nhiêu ngày tuổi đây anh? Tất cả là từ 14 ngày tuổi đến 12 ngày tuổi hết. Những cái này là mình để có thể phân biệt trong mái rồi đúng không? giờ phân để trong mái ra rồi à, cái giống bồ câu này là bồ câu của Thái nha nuôi từ 3 đến 4 con đây mình chạy mình coi 4 con luôn đây nuôi bốn con đây đúng 4 không? con mà ở trên ờ, ờ, bốn con nhưng mà ở đây nó là ở trên vẫn đẻ tiếp còn đẻ tiếp không coi là đẻ nhiều à, rồi thì à, xin cảm ơn mọi người nhé clip này thì mình cũng dừng tới đây thôi